Hello hello, xin chào tất cả anh chị em. Ở trong buổi sáng hôm nay thì ờ, Dũng sẽ chia sẻ cho anh chị em ờ, một số các ờ, cái dòng cổ phiếu cũng như là có những kế hoạch trong cái buổi sáng hôm nay để chúng ta có những có những chiến lược đầu tư ngắn hạn. trước hết thì đầu tiên chúng ta sẽ ra điểm danh qua xem là thị trường thế giới nó diễn ra như thế nào. Thì chúng ta sẽ quan tâm chút về thị trường chứng khoán thế giới như là ở ờ, chứng khoán chứng khoán Mỹ hôm qua thì có biến động rất mạnh khi gặp vùng kháng cự lớn thì khả năng uh, chứng khoán Mỹ nó có thể tiếp tục uh, tích lũy cho vùng này hoặc là sau khi nó đến vùng này thì có thể nó sẽ có những đợt điều chỉnh thì về cơ bản thì chúng ta cũng chưa thể rõ ràng là cái chứng khoán Mỹ nó sẽ đi về đâu bởi vì khi nó gặp vùng kháng cự nó đang dao động rất lớn này và để vượt qua vùng kháng cự này có lẽ nó cần thêm thời gian cần thêm nhiều năng lượng hơn và một số trường hợp nó không có thể không vượt qua và Ờ, tiếp tục giảm tiếp nên việc mà mua ở trong loại này á thì có thể chúng ta gặp khó khăn tuy nhiên thì các bạn biết là có một quy luật đó là uh, chúng ta lọc các cổ phiếu dẫn đầu và cũng cổ tốt nhất 20% trong nhóm đấy thì chúng ta vẫn có thể uh, có những cơ hội tìm kiếm lợi nhuận khi mà thị trường chung nó không đáp ứng được cái tiêu chí uh, về, về cổ phiếu của chúng ta nên đấy bạn nhớ rằng là uh, Dũng luôn nói là cái việc mà chúng ta luôn luôn tìm ra những cổ phiếu mạnh hơn thị trường đây là một cách thức để chúng ta tồn tại trên thị trường về giá vàng thì sao giá vàng thì hiện tại đang cũng đang gặp một cái ngưỡng kháng cự rất là mạnh đúng không và giá vàng đây chúng ta đang gặp một ngưỡng kháng cự rất mạnh nên nếu vàng mà chưa vượt qua ngưỡng kháng cự này thì các nhà đầu tư cá nhân chúng ta thì tốt nhất là chúng ta cũng không nên mua bán gì đừng có nghe bất cứ ai gì thấy là vùng này nó rẻ nó mua hoặc là chúng ta lại tiếp tục bắt đáy bởi vì vàng hay là chứng khoán nó đều theo xu hướng nên rõ ràng là chúng ta mua thì chúng ta cần phải nắm rõ xu hướng hiện tại nó đang là xu hướng điều chỉnh ngắn hạn và có một chút hồi phục nhưng tuy nhiên thì để nó bước vào một chu kỳ mới có lẽ chúng ta mất nhiều nhiều thời gian hơn à, chúng ta sẽ tiếp tục với chứng khoán Việt Nam à, hôm qua có có lẽ các bạn đã thấy rằng là thị trường chứng khoán à, thế giới cũng đã có không tác động nhiều đến cái việc mà à, tranh luận giữa hai à, ứng cử viên tổng thống à, Mỹ và chúng ta biết rằng là à, thông thường thì khi mà chúng ta quan sát theo dõi thì đa phần chúng ta cũng không biết người ta tranh luận như nào đa phần chúng ta chỉ tập trung là chúng ta yêu nào chúng ta thích ông nào thì trong ờ, khoảng trong buổi tối thứ bảy thì Dũng sẽ có một cái uh, bản tin đánh giá cũng như là phân tích về chính trị để chúng ta có thể theo dõi nếu các bạn nào thực sự mà có mong muốn là được uh, cùng bàn luận với Dũng thì có thể là tối thứ bảy chúng ta sẽ có những cái cái chương trình đánh giá thị trường vàng chứng khoán Mỹ và chứng khoán Việt Nam đặc biệt là chúng ta sẽ phân tích uh, xem là ông nào thắng cử thì Ờ, chứng khoán nó sẽ được hưởng lợi ok và trước hết là chúng ta sẽ nói về gì ạ nói về chứng khoán Việt Nam Và đầu tiên là chúng ta thấy là thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại đang trong quá trình tích khá là tích cực nhất là chúng ta đang thấy tích cực bởi vì cái xu hướng này tuy rằng là nó có những đợt điều chỉnh nhưng chúng ta biết rằng là ờ, khi mà thị trường mà nó đi lên nó phải chạy nước rút thì nó lúc đó nó mới tạo ra một cái quá trình gọi là phân phối nhưng với cái quá trình này chúng ta gọi là tích lũy có thể trong quá trình tích lũy này nó có những đợt điều chỉnh ngắn như này chúng ta gọi là đây là chuyện rất bình thường Ờ, rất bình thường và cái cơ hội của các nhà đầu tư chúng ta đó là chúng ta đang cần phải tìm kiếm những cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường hạn dạ, thế những cái cổ phiếu mạnh hơn thị trường là những cổ phiếu mà giúp chúng ta có lợi nhuận như là chúng ta biết là trong cái phương pháp hệ thống phương pháp của Dũng á, thì nó có một chiến lược đó là lướt sóng những cổ phiếu mà đạt lợi nhuận khoảng 20 phần trăm mỗi một nhịp khoảng 20 phần trăm 15 20 phần trăm là chúng ta bán và trong một chu kỳ như này thì thực sự là chúng ta có khoảng độ hai ba cổ phiếu ít nhất là hai ba cổ phiếu trong những nhịp như này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã có một cái lượng có một cái đợt lợi nhuận khá là tốt rồi đúng không hai ba mươi phần trăm nó nằm trong tầm tay và chúng ta là mỗi một chu kỳ như này chúng ta lại có hai ba mươi phần trăm nữa là chúng ta có thành sáu bảy mươi phần trăm trong thời gian rất ngắn nên các bạn thấy là có một số bạn thì khi mà ở trong nhịp này chúng ta không mua được tại vì có rất nhiều cổ phiếu tăng rồi chúng ta thấy là lợi nhuận 50 đến 100 phần trăm trong một năm thì chúng ta thấy là rất là khó đúng không nhưng ở đây các bạn cần phải nắm rõ rằng là các bạn đầu tư theo trường phái nào nếu các bạn đầu tư giá trị thì cái điều đó có thể rất khó khăn và chỉ một đợt giảm như này là các bạn gần như đến vùng này các bạn chỉ hòa vốn nữa ạ còn chiến lược đầu tư này thì uh, Dũng cũng nói luôn là Dũng sẽ tập trung vào những nhóm tăng trưởng những nhóm mà dẫn đầu cái nhóm mà có thể tạo ra lợi nhuận nhanh nhất cho uh, quá trình đầu tư của mình thì ở đây Dũng sẽ uh, phân tích cho các bạn cái nhóm đầu tiên có thể chúng ta sẽ lưu ý trong đợt này đó là những cổ phiếu ngành bất động sản xây dựng à, vì sao Dũng lại nói về ngành bất động sản xây dựng bởi vì phần lớn các cổ phiếu ngành bất động sản xây dựng nó mạnh hơn thị trường vì sao chúng ta lại biết nó mạnh hơn thị trường bởi vì thứ nhất là cái xu hướng về chung dài hạn của cổ phiếu này nó đang khá tốt còn trong trường hợp nếu các bạn nhìn thấy xu hướng vn 30 ạ chúng ta nhìn thấy ạ nó mới gì ạ những cái đường uh, năm ngày hay là đường 200 nó vẫn chưa có dấu hiệu bứt lên hẳn trong khi đó thì cái xu hướng của uh, những cái cổ phiếu mà chúng ta gọi là cổ phiếu uh, ngành bất động sản xây dựng nó đã bước vào một chu kỳ chung và dài hạn rồi đơn giản thế thôi ạ thứ hai là chúng ta nhìn thấy cái chất xúc tác của của cái cổ phiếu này thứ nhất là hiện tại ấy, thì ờ, trong bất động sản phía nam ấy, thì đang hưởng lợi rất lớn bởi vì thứ nhất là cái rất nhiều các doanh nghiệp ở Mỹ ở Nhật hoặc là một số các nước khác đang tập trung ờ, vào Việt Nam bởi vì Việt Nam thực ra là FDI uh, 9 uh, 9 tháng 10 tháng ở Việt Nam hiện tại là 2, 21 tỷ USD thực sự là lớn đúng không 21 tỷ USD có thể giải ngân chưa đến nhưng đây là một con số rất là lớn khi mà cái dịch bệnh Covid vẫn đang diễn ra cái thứ hai là chúng ta thấy rằng là bản thân những doanh nghiệp này thường là ngày xưa ở đất một số là đất, cao su vậy chuyển đổi sang là đất công nghiệp nên cái lợi nhuận doanh thu nó tốt rất hơn hơn rất nhiều so với những cổ phiếu như là Kinh Bắc hoặc là ITA e nên các bạn lưu ý và thứ ba nữa chúng ta nhìn thấy là gì ạ quỹ đất lớn này thứ hai kế hoạch kinh doanh của nó đang khá tốt và đây là những cái chất xúc tác để giúp cho cái doanh nghiệp này uh, có một cái bước uh, tăng trưởng về kỹ thuật thì chúng ta thấy là cổ phiếu này đã có những cái dấu ấn khi vượt qua nền và khối lượng rất lớn vượt qua đỉnh uh, ờ, 52 tuần đây đỉnh 52 tuần rất là tuyệt vời đúng không ạ đây là cái đỉnh 52 tuần và bạn thấy là khi mà cổ phiếu vượt qua đỉnh 25 tuần đấy là những cách mua của các thiên tài các nhà tư lớn với cổ phiếu này thì các bạn thấy là có thể nó sẽ vượt ngay hoặc là tích lũy và đây là cơ hội để cho các nhà đầu tư đầu tư chung và dài hạn Dũng nói là chung dài hạn chứ không phải đầu tư ngắn hạn bởi vì nếu các bạn đầu tư ngắn hạn cổ phiếu này có thể nó sẽ không được nhiều giống như cổ phiếu Hòa Phát à, cổ phiếu thứ hai là SSL thì cũng bị gãy rất là mạnh đúng không gãy rất mạnh thì nếu cổ phiếu này tạo ra cái nền tảng ở trên vùng đỉnh này tại vì những cái cái vùng này đó là những quá trình mà rũ bỏ nếu mà nó rũ bỏ nó tiếp tục quay hồi lại sinh lại thì chúng ta thấy là nó sẽ là cổ phiếu rất tuyệt vời tuy nhiên so với cổ phiếu như là à, PHR nó yếu hơn vì nó yếu hơn thì chúng ta cần phải đợi đợi và chúng ta có những cổ phiếu như SSC cũng tương tự như vậy Ờ, quá trình tích lũy ở đây thì các bạn biết rằng là trong phân tích của Dũng thì khi mà cổ phiếu đã tăng khoảng 20% thì thời gian đấy nó tích lũy ít nhất từ 3 đến 5 tuần đấy là ít nhất từ 3 năm tuần và với việc mà trong quá trình tích lũy ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng là nó có quá nhiều các nhà đầu tư gọi là mua bán khá lớn thì cổ phiếu đang gọi là cung treo lơ lửng ở phía trên khá nhiều nên cổ phiếu chưa lên chưa lên được à, quá trình test thì chúng ta cũng nhìn thấy này đây là những cái quá trình test khối lượng rất lớn và khối lượng cũng rất lớn ở đây những cái đợt này thì chúng ta thấy khối lượng giảm đi rất nhiều chứng tỏ là cổ phiếu này đang gì ạ à? sau khi rũ bỏ tất cả những cái đợt về hỗ trợ rất là là là, là là mạnh như này thì khối lượng thấp đi đây là một cái tín hiệu cực kỳ tích cực nếu những ai học về VSA thì các bạn sẽ thấy rằng là đây là phương pháp phân tích về khối lượng giá để cho chúng ta biết là cái cung cầu nó như thế nào và cổ phiếu này cũng đang bước vào một chu kỳ uh, tăng chung và dài hạn và chúng ta cần phải đợi chờ cái sự xác nhận tại vì ờ, các bạn mua sớm thì các bạn cần phải trả giá và các bạn chỉ có mua những cái điểm mà có sự xác nhận cao xác suất thành công cao thì cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu mà các bạn cần lưu ý trong cái xu hướng tới à, tiếp theo chúng ta cũng cổ phiếu D2D D2D đây là cổ phiếu này thì các bạn cũng thấy là nó cũng có cái sự xác nhận những cái xác nhận này có thể nó sẽ bị test lại bởi vì ở à, khối lượng lớn và có khoảng trống như này thì thường nó sẽ test lại thời gian tích lũy cũng khá tốt và cổ phiếu này thì các bạn cũng thấy là đang hình thành một xu hướng tăng đây là những cái điểm mua đầu tiên à, tại sao chúng ta mua điểm mua đầu tiên bởi vì khi nó đã tích lũy tại một cái nền ở phía trên đó và có sự xác nhận khối lượng lớn thì rõ ràng là các bạn thấy rằng là với các cổ phiếu ngành bất động sản công nghiệp thì hiện tại nó đã tốt hơn so với rất nhiều các cổ phiếu khác trong những ngành như ngành dầu khí hoặc là bất động sản bình thường à, chúng ta có thêm một số cổ phiếu khác tại vì ở trong cái chương trình này thì Dũng chỉ chia sẻ cho các bạn một số các cách để các bạn nhìn thấy thôi ạ tại vì nếu các bạn có thể theo dõi một cái cổ phiếu như là VCS hôm trước Dũng đã chia sẻ cũng vào buổi sáng như này à, thì cái việc mà cổ phiếu sau khi mà ở đây nó rất là lỏng đúng không ạ nó biến động lớn mà rút bỏ không có sự bán tháo thì cái việc xác nhận như này thì cái điểm mua này là rất tuyệt vời đúng không ạ, các bạn thấy rằng là việc mà chúng ta mua như này rất tuyệt vời nhưng với cổ phiếu này nó đang gì ạ đang là cái gì ạ à, tạo ra mô hình vai đầu vai và đang là một cái quá trình gọi là hồi phục thôi nên chúng ta gọi là chúng ta chỉ đầu tư lướt sóng ở những thời điểm này thôi còn khi mà cổ phiếu này bước vào một chu kỳ trung dài hạn thì lúc chúng ta sẽ sử dụng chiến lược đầu tư trung dài hạn bởi vì cổ phiếu này thì cái lợi nhuận của cái à, quý hiện tại vừa rồi ấy, hình như là 14 phần trăm một ờ, so với quý trước thì nó cũng chưa phải là mạnh lắm nên đây cũng là một cái dấu ấn cho dòng tiền lớn tham gia vào à, chúng ta còn thêm một cổ phiếu như là cổ phiếu à, CTG CTM thì CTM là một cổ phiếu khá là mạnh khi mà nó tạo ra cái nền cái cổ phiếu mà mạnh trên nền à, với cái quá trình siết chặt và nó đang trong xu hướng chung về dài hạn à, cổ phiếu này thì à, các bạn biết rằng là đầu tư có thể chúng ta gọi là đầu tư trung bình dạng bởi vì thứ nhất là cái quỹ đất của nó có thể tới đây nó sẽ là những quỹ đất rất là tiềm năng để khi mà xây dựng các à, à, khu chung cư hoặc xây dựng uh, những cái, cái kế hoạch khác ở đây thì à, về cơ bản thì các bạn biết rằng là một cái cổ phiếu mà bất đồng về cái ngành chính của nó đó là <clears throat> là là là sản xuất um, quần áo tức là may mặc thì nó cũng không phải là tốt lắm trong năm nay tuy nhiên thì cái việc mà mà nó đang có một cái cái chúng ta gọi là cái nhân bên trong có thể một số chúng ta cũng biết nhưng về cơ bản Dũng nghe có nói là nó đang có những cái quỹ đất nào đó để ờ, chuyển sang ờ, xây dựng sang nhà, cửa thì đây cũng là một cái tiềm năng nó và chúng ta nhìn thấy là dòng tiền lớn họ đã tham gia vào rất nhiều và những cái dấu ấn này các bạn có thể thấy đồng thị trường chung giảm mạnh cổ phiếu không giảm và các bạn có thể mua vào hôm nay nếu có sự xác nhận khối lượng lớn đây là cách thức mà các bạn có thể hiểu rõ được còn trong thị trường thì nó có rất nhiều cổ phiếu khác như là gì ạ như là các cổ phiếu về các ngành như là ngân hàng như là bất động sản như là một số cổ phiếu khác nhưng trong buổi sáng nay việc thời gian nó nó rất là ngắn nên Dũng phân tích cho các bạn để các bạn có thể góc nhìn khác hơn và một số các cổ phiếu như là uh, ờ, PNG hôm trước Dũng đã nói rồi các bạn thấy rằng việc mà nó tạo ra mô hình vai đầu vai có điểm nhấn như này các bạn mua ở đây không sai quả nếu cổ phiếu mặt lỗ khoảng 4 phần trăm các bạn bạn bán 30 phần trăm lỗ 6 phần trăm các bạn bán gì ạ tiếp tục 3 phần trăm mà lỗ gì à, lỗ 8 phần trăm các bạn bán nốt số còn lại còn trong trường hợp mà nó hồi phục thì chúng ta lại mua lại nhá các bạn nhớ là trong hồi phục khi mà nó hồi phục thì chúng ta lại mua lại và chúng ta lại tiếp tục mua lại từ đầu đấy là cách thức mà cái giao dịch của Dũng nó như vậy á bởi vì không bao giờ để để cho phép là chúng ta lỗ quá nhiều khi mà chúng ta mua đúng điểm bởi vì đây là một chiến lược mà chúng ta gọi là quản trị rủi ro trong chiến lược đầu tư và bạn biết rằng là phần lớn những cái chiến lược mua như này trên cái nền như này thì khả năng thành công rất cao có một số trường hợp thì nó có thể gặp thị trường chung nó bị rũ bỏ như này tuy nhiên thì nó cũng thể bị do cái cái áp lực ở phía trên này nhà đầu tư treo lửng quá lớn họ còn bán ra nên dẫn đến là chúng ta có thể là có những chút thiệt hại ban đầu tuy nhiên thì cái việc đầu tư thì cái quan trọng nhất là gì ạ cần chúng ta cần phải gì ạ quản trị rủi ro quản trị rủi ro là một yếu tố quan trọng để trong quá trình mà chúng ta đầu tư chúng ta chiến thắng thị trường ở ờ, trong thời gian vừa qua thì Dũng chia sẻ rất nhiều về cái phương pháp đầu tư của DVD thì nếu các bạn nào thực sự muốn tìm hiểu thêm thì có thể xem từ đầu đến cuối tại vì có một số bạn thì xem mang tính chất là à, xem lướt lướt sau đó có những cái đánh giá nó không được khách quan không được trung thực tại vì tất cả những video mà Dũng chia sẻ tất cả những điều Dũng chia sẻ kết quả chia sẻ thì có thể nó sẽ phản ánh rõ ràng trong cái việc mà chia sẻ trong suốt thời gian vừa qua đây là cái bản tin buổi sáng thì thời gian thì nó không có nhiều nên Dũng nói có thể nó nhanh hơn một chút nhưng nếu các bạn muốn có thể xem kỹ hơn thì nó quay trở lại xem lại một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn và hãy đăng ký kênh ạ một số các bạn chưa đăng ký kênh bởi vì như cái kênh mà Dũng phát là phát liên tục nên nếu các bạn đăng ký kênh thì mỗi một lần Dũng phát như thế này thì các bạn có thể là nhìn được biết được những cổ phiếu mà nó đang diễn ra thị trường chẳng hạn những cái cổ phiếu GAC Z, Z, FGC chẳng hạn thế thì đây là cổ phiếu mà Khung Dũng có thể chia sẻ cho các bạn trong buổi sáng hôm nay nếu nó xác nhận thì bạn có thể mua được nên việc mà bạn không đăng ký kênh nó có thể nó không uh, đến tức là cái thông tin này không đến với bạn thì bạn có thể là sẽ không có cơ hội để mua cổ phiếu này và cổ phiếu này thì các bạn thấy là nó đi lên khối lượng lớn rút bỏ khối lượng nhỏ đi lên khối lượng lớn rút bỏ khối lượng nhỏ thì khi nó xác nhận nó giúp chúng ta thành công nhưng khối lượng thì ở đây nó không nhiều nên nếu bạn mà ờ, không có chủ động thì bạn có thể là sẽ không mua được những cổ phiếu như thế này một lần nữa thì ờ, xin cảm ơn quý vị các bạn và hãy đăng ký kênh hãy đăng ký kênh thật nhanh của Dũng bởi vì các bạn sẽ có rất nhiều video tuyệt vời những buổi sáng tuyệt vời như thế này và bạn sẽ thấy rằng được rằng là khi mà chúng ta có những cơ hội có những cổ phiếu bằng việc áp dụng phương pháp đầu tư của mình đi đi Dũng không phím hàng mà Dũng hướng dẫn các bạn đầu tư theo phương pháp bằng cách là phân tích một cách cụ thể và tất cả những video vừa rồi nếu những ai đã theo dõi đã ai biết cái cách phân tích thì Dũng tin chắc là ít nhất phải có lợi nhuận ít nhất có lợi nhuận 15 đến 20 trăm ok chưa ít nhất là như vậy chứ không phải là đây là những cái điều mà mang tính chất là uh, chúng là lý thuyết uh, lý thuyết mang tính chất là lý tuyết xuân đúng không ạ xin cảm ơn xin cảm ơn xin cảm ơn và chúc mọi người có một cái ngày giao dịch uh, thành công và chúc bạn thành công